Đam mê của cá xin chào à, tất cả các bạn nha Chào các bạn nha à, Thì bây giờ mình đang chuẩn bị à, đi mua nguyên liệu Để làm à, mồi câu cá mè mè, mè mè trắng cho các bạn nè Đây Ai, Mình sẽ lấy chiếc xe này mình đi mua nguyên liệu Để làm mồi à, câu cá mè trắng cho các bạn nha nó nó nó, nó hơi nhỏ à à nó nhỏ không có phải lăng bự ha ừ, có phi lăng bự nó bự nó nhanh gọn hơn nó mắc mắc rẻ gì đâu quan trọng đâu nay không đi làm à có đi làm mà về 3 giờ á à. đi ờ, ca một này làm làm mua làm mồi câu à. lựa mấy cụ gắn rồi mấy cụ bự bự bự tí cái khoai lang nhỏ quá các bạn ạ nó dằn luộc mua luôn cho lẹ lấy mấy cuộn to to to to đi nó nhỏ quá lấy gì đây con Rồi, 15 ngàn năm ngàn nó không có thôi đã còn à, lát phô mai với lại hộp sữa chua sơn hai hai hai lát phô mai sữa chua không đường nha mà không có sữa chua không đường rồi mua luôn à, uh, sữa chua có đường luôn các bạn Thank you. hai mai. có có bột đậu xanh không quý Sơn xanh mà có đường được không được được ok bột bột đậu đậu xanh đó không có đó gọi là bánh rồi cái cái cái loại mà dài dài dạng bột á ừ. không có ta vậy là đậu xanh phải tự ấy lên rồi đây các bạn à, mình hay mua dụng cụ ở đây nè đây mình sẽ vô đây mua mua mua, mua cắm chim nha lấy em bịch cắm chim anh còn không ok đây bịch cắm chim các bạn Đấy. cánh chim quá vậy ừ. ok mình đã mua xong rồi bây giờ mình sẽ đi uh, mua nguyên liệu tiếp theo nha mà hy vọng là sẽ có nguyên liệu tiếp theo để mình mua các bạn đủ nè Đấy. bánh chim nguyên phụ phô mai đây rồi nè Đó. Đây. mua à, bột đậu xanh cũng có mình mua luôn cái bánh à, tiếng dung các bạn đậu xanh dung nè cũng được à, với hũ bơ nhỏ nha đó và ngày hôm nay mình à, à, kết thúc lại như vậy thôi về nhà mình sẽ trộn mồi cho các bạn xem nha đang bị đi về đây Bình Tận City rồi tới nhà rồi gì tới nhà các bạn ơi <laughs> một tay cậu còn lái không được làm mời các bạn ơi khoai lang là món chốt Đây, cắn chim khoai lang sữa chua phô mai bánh đậu xanh bơ rồi đó nay mình à, mùa câu có mè chỉ có vậy thôi mà bài mùa này là các bạn làm là các bạn phải ủ nha ủ cho mình từ 10 đến nửa tháng mới câu được các bạn à, còn một thành phần nữa là đó chính là bột à, bột mì các bạn để cho chúng ta khi ta ủ nó không có nó có bị mà rã mùi á sẽ được à, dai hơn để câu sẽ ok hơn nếu các bạn uống chua như vậy nó mùi người ta nó bở ra nó dai lắm bở ghê lắm cái câu không được nha Đấy phần tên này có nhiêu thôi ok ok ok ok chiến thôi chiến thôi thôi khoai lang khoai lang khoai lang khoai lang à, khoai lang mình sẽ không làm hết bao nhiêu đâu sẽ chừa lại một ít để mình ủ à, lên mùi chua các bạn để ủ chua à, làm mấy củ nhỏ nhỏ để mình, à, ủ chua các bạn lấy hết nhiêu đây nhiều lắm à nhiêu thôi nhiêu cái lan đó thôi còn này để lại để mình uh, ủ, ủ, ủ chua thôi ủ khoảng ở trong 3 ngày thôi hơi hơi hơi chua thôi được rồi à, khoai lang nè mình sẽ lột vỏ đi nha chứ phải chứ phải chứ phải là mình để nguyên củ nha các bạn nha mình sẽ lột lột vỏ cho nó ra nè à, bây giờ đầu tiên các bạn chuẩn bị mình à, một cái à, cái cái cái tô như thế này nè đó cái tô như thế này rồi các bạn chế à, cánh chim ra cho nó nó tan đi các bạn nó tan ra thành à, tan ok hơn bao nhiêu cắm chim đó là ok rồi bạn ơi không cần mấy nhiều đâu đây nước nè chế nước cho thôi đó nước cho nó tan ờ, ra nữa đấy trộn đều lên cho nó tan ra các bạn ok bây giờ mình sẽ để đây cho nó tan ra nha bây giờ mình sẽ đi uh, lột vỏ khoai lang này ra nha các bạn ờ, ok không ok bây giờ sẽ lột lột vỏ đây các bạn sao việc có một cái dao nè sẽ lột vỏ câu lan đây nha câu lan đây nha à, vỏ dao nó nhanh hơn lột tay các bạn sao nó dướng thế nhỉ ok các bạn mình đã là lột à, khoai lang nó xong rồi đó đây đây các bạn thấy con à, muốn nhà mình nó nằm im ru không đấy nó, nó, nó ngồi mình à, ngồi xem mình làm mồi các bạn nè đó nó đang ngồi xem mình làm mồi nè đấy <laughs> đây còn liệu nó nói là chính là đây là vani các bạn vani dầu chuối á à, để mình còn thiếu thành phần mình lấy thêm nha các bạn các bạn thông cảm cho mình nha Đấy, hai hai ống là ok rồi nè là giờ mình sẽ trộn mồi cho các bạn xem luôn Đó. ok đây cánh chim chúng ta nó đang nở nó nở ra rồi nè bạn nè nở ra được rồi nè mình đổ vô trong khoai lang luôn nha khoai lang rất ngon thơm ngon luôn nè đây là dầu chuối các bạn mình nó cho đi hai ống nha hai ống dầu chuối ok ngay này Đấy. dọc chuối đó rồi giờ mình sẽ bỏ bánh à, đậu xanh vô nha bánh đá xanh này mình sẽ dùng à, 5 hộp nha các bạn 5 hộp nha tại vì mình mua cái bột đậu xanh không có mình sẽ dùng bánh đậu xanh mình sẽ dùng 5 hộp bánh à, đậu xanh nha

đó. xong đây là bơ nha các bạn bơ tường an đây. mình đã cho đi một muỗng bơ bơ tường an nha các bạn một muỗng như thế này nè muỗng nha đây nhiều bơ này các bạn nè đó hoặc là thêm miếng bơ đi đây là phô mai nha các bạn hai lát phô mai con con bò cười nha các bạn dùng hai lát nha hai lát là ok ngay cho hai lắc phô mai vào là ok liền đấy còn cái chua này mình sẽ bỏ xong nha các bạn mình sẽ trộn cái phần cái phần này lên trước nha cái à, cái bài mồi này của mình đó nếu các bạn làm xong rồi các bạn đem với câu liền sẽ câu được cái à, cái trôi với lại cái chép nha các bạn trôi chép có khi còn dính được cá mè nữa và nếu các bạn ủ ủ lên nó mùi chua không á thì bạn sẽ câu được cá mè nha mè với lại cái trôi còn còn các bạn các bạn các bạn mà trộn xong rồi bạn đem với câu luôn á sẽ lên được cá trôi nha các bạn cái trôi rất là nhạy nha đấy trôi trôi trôi với lại phi rất là nhạy nhưng mà cá trôi nhạy nhất cá rô phi lo lo nó mới chén thôi chứ còn cá trôi thì rất là nhạy với bài mùa này các bạn các bạn nào muốn uh, con mè thì các bạn ủ ủ mà tuần một tuần đến 10 ngày hoặc nửa tháng còn mà các bạn muốn câu cá trôi á thì các bạn à, làm xong rồi các bạn đem đi câu luôn không cần ủ gì hết và nếu các bạn ủ thì càng tốt mà các bạn muốn câu lăn xê á, cho hiệu quả với cái bài mồi này mà muốn câu cá trôi á thì các bạn à, cho thêm cắm gà con vô cho mình các bà con các bạn các bạn trộn thêm vô là các bạn chọn ngày hôm nay xong sáng mai đêm cho các bạn trộn thêm cá con vô nữa là các bạn câu được rồi là bao cho các bạn kéo cá trôi để với lại cá rô phi luôn đảm bảo các bạn không lên cá không ăn tiền Đấy. bây giờ tiên các bạn ướp cho đều lên nè thì vì à, chỗ mình á mình thì không có ít ít ít ít có mè lắm mình còn còn thích câu cá trôi với lại cá à, cá chép không à thì hồi xưa mình mới tập câu á thì mình còn còn câu cá mè câu cái bài mùa này nè các bạn nó lên rất nhiều cá mè luôn nhưng mà tại vì nó tanh quá mình không thích thì hôm nay có có mấy bạn à, kêu yêu cầu mình làm mồi câu cá mè trắng mồi câu cá mè thì mình sẽ mà làm lại bài 1 của mình mà mình đã làm và test cảm thấy là hiệu quả nhất à, như các bạn các bạn sẽ um, sẽ thích cái um, cái bài mồi này của mình đó là hôm nay mình muốn à, làm rõ ràng cho các bạn luôn mình sẽ không à, mua mồi về nhà rồi mình sẽ làm nữa mình sẽ đi quay quay lúc mà mình đi mua mua nguyên liệu luôn đó vậy rõ rõ ràng cho các bạn luôn đó mà các bạn à, sẽ hay hơn các bạn ạ à. ok mồi ta rất là dễ luôn nè các bạn đây nè các bạn như thế này là các bạn câu lăng xe ok nè câu lăng xe cho thoải mái cho các bạn luôn nha các bạn nhớ nha câu lăng xe cho các bạn thoải mái luôn ôi ơi lên ngồi đã lắm mọi người đặc biệt thơm không Ừ. tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời còn tuyệt vời hơn cái trời mùa này mà coi trôi chép thôi rồi tạo mùi thính thôi rồi không lên cá không ăn tiền đã đã đã quá đã dùm cho chú chui nha mùi quá thơm ngon các bạn ơi cho vừa chú chui thôi nhiều quá nhão mình bó tay luôn mình cho nhiều chua thôi ngon còn cho nhiều đâu nhiều quá nó nhão mình khổ mình nữa mùa này à, thích hợp cho các bạn à, câu à, đơn đài nha các bạn thích hợp lắm nếu bạn muốn câu cá trôi câu đơn đài thích hợp lắm còn muốn câu cá mè thì phải ủ chua xong rồi á đi câu á trộn thêm khoai lang với lại bột bột mì nha các bạn bột mì ít bột mì vô cho nó dính lại bạn câu ok hơn còn không đó các bạn trộn nhiều khoai lang vô cho nó dẻo để bạn câu sẽ ok hơn Đấy đấy ngày nay mình chia sẻ cái bài mồi ờ, bí quyết của mình đó bài mồi mà mình đã cất giữ nó rất là lâu rồi ngày hôm nay mình mình mới tiết lộ tiết lộ ra cho các bạn á bài mồi coi như là mồi hiệu quả với lại cá mè mè cá mè với lại cái cái cái cái trôi nha các bạn rất là nhạy luôn nha câu đơn đài câu lăn xe đồ ok rất là nhạy không mà câu bài mồi này của mình không bao giờ sợ bị móm nha các bạn mình đảm bảo cái một trăm phần trăm với các bạn luôn con mồi này không bao giờ sợ bị móm tức nhảy cá nha các bạn các bạn câu cho bạn làm xong là bạn để qua một đêm mà sáng mai các bạn đem đi đi câu là bao ờ, các bạn cá cá trôi luôn trôi luôn phi thoải mái luôn trôi chép lên lên được trôi chép khi lên được cá cha nữa cá cha các bạn bài mồi này bài mồi này lên được à, rất nhiều loại cá nha trôi chép mè rồi à, cha luffy đó các bạn đây đấy tuyệt vời tuyệt vời nó lên mùi à, nồng nồng nồng nồng nồng nồng ngắt mũi các bạn đã lắm bạn nè. lên mùi nồng nồng ngắt mũi đã lắm mùi đã chứ nè đã đã cho các bạn công đơ đài luôn nè rất là dính luôn nè đó nè. rất đã luôn đấy các bạn đấy thôi rồi thôi rồi vậy là cặp trúng cái ổ cá trôi vậy là chết em rồi các bạn bài mồi này hiệu quả lắm đấy các bạn như vậy, vậy là là xong bài mồi của chúng ta rồi đó các bạn muốn câu cá trôi ủ qua một đêm coi như là chiều hôm nay mình đang chiều nay khoảng chừng 5 giờ mình làm nè là là, là, là sáng ngày hôm sau các bạn đem câu được rồi đó, để coi các bạn là, là bạn muốn cho thêm nhiều mồi trộn thêm cắm gà cho mình thôi vậy thôi tổng ổng câu có mè ủ một tuần đến 10 ngày xong rồi đi câu trộn thêm uh, khoai lang vô cho nó nó có độ dính lại là các bạn câu được rồi ok các bạn nha à, các bạn à, nếu thấy video này của mình hay thì hãy nhớ cho mình xin một à, like cho các bạn một like nha và đừng quên à, đăng ký kênh và là chia sẻ video này với lại tất cả mọi người cùng xem nha các bạn Xin chào Hẹn gặp lại các bạn trong lần sau Chào các bạn nha